Xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, à, theo thường lệ thì mỗi cuốn hồi ký đều có một cuộc gặp gỡ với tác giả của nó. Và do dịch Covid kéo dài mà chúng tôi đã lỡ hẹn với quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với tác giả của Từ Châu Thổ Sông Hồng đến Sông Hương xứ Huế, Thiếu tướng Lê Huy Mai. Em chào anh. Vâng, chào nhà báo Hải Yến. Dạ, trước tiên thì em xin cảm ơn anh đã đồng ý tham gia chương trình để chia sẻ với khán giả của WinWin Việt Nam. À, em cũng xin cảm ơn anh về cuốn hồi ký rất hay, à, rất xúc động và em nghĩ rằng là cũng như em, những người nghe cuốn hồi ký này thì đều có những cái ấn tượng khó quên được. Vâng, à, trong cái buổi gặp mặt hôm nay thì em rất muốn được anh chia sẻ một số những cái điều mà em thấy trong hồi ký thời thông thường người viết hồi ký sẽ chia sẻ cảm xúc của mình qua mỗi cái sự kiện nhưng trong hồi ký của anh nó đẩy áp những sự kiện tuy nhiên thì em lại không thấy anh chia sẻ những cảm xúc vì thế em cũng muốn là tuần tự những câu hỏi của em sẽ được anh trả lời ờ, cũng như là chia sẻ với khán giả cảm ơn ờ, nhà báo hải yến dạ. Ờ, tôi là một cái cán bộ quân sự mà dạ. cho nhiều lúc ừ, cũng cũng hơi bụng về cái, cái chuyện này một chút và dạ. dạ. À, đúng là như thế dạ. em thấy thì cũng có những người viết rất tốt nhưng nói thì cũng không tốt dạ. và có những người thì nói rất tốt nhưng mà viết chưa chắc đã tốt nhưng em tin rằng là cái cuộc đời của mình thì dù diễn bằng lời à, dạ. tiếng nói hay là bằng chữ viết thì có lẽ là nó cũng sẽ rất là dễ để đến được với tâm của người nghe cái điều mà làm em ấn tượng rất sâu sắc trong cái cuốn hồi ký của anh mặc dù nó có một cái tên nghe thì khá là mộng mơ có vẻ như là một cái cuốn tiểu thuyết lãng mạn về một cái vùng quê châu thổ sông Hồng rồi lại đến sông Hương xứ Huế toàn là những cái rất là thơ nhưng thực ra nó là một cái cuốn hồi ký của một người chiến binh thực sự vâng, vâng trong đấy thì em rất ấn tượng cái giai đoạn mà anh và nhóm trinh sát của mình ở lại đồng bằng khi mà các đồng đội của mình, đơn vị của mình đã rút hết không phải là mình ở lại một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng mà là một thời gian dài và có những cái khi mà đồng đội của mình hy sinh thì em nghĩ rằng là cái tâm trạng của những người không riêng anh mà cả những đồng đội của anh trong nhóm thì nó sẽ sẽ là những cái tâm trạng mà người thường như em khó có thể biết được vâng cảm Cho ơn vâng em rất vâng, là cảm ơn uh, nhà báo uh, à, trước hết tôi phải giải thích cái tên cuốn hồi ký dạ vâng. cái cuốn hồi ký của tôi cũng suy nghĩ nhiều và cũng dự tính nhiều cái tên có dạ. những lúc nghĩ bảo như vậy là cái cuốn hồi ký này phải mang tên là một đời hoa lửa nhưng mà cuối cùng ấy, ờ, rồi chúng tôi quyết là Ờ, quyết định lấy cái cái tên này từ từ châu thổ sông Hồng đến sông Hương xứ Huế dạ. bởi vì tôi sinh ra ở vùng châu thổ sông Hồng dạ. và những cái năm tháng à, gay go ác liệt nhất và nó là cái cái bàn đạp để tôi trưởng thành dạ. Đã. À, thì lại là ở cái vùng sông Hương xứ Huế Đã. bởi vì cuộc đời tôi eh, là cuộc đời sống trong cái cuộc chiến tranh chống Mỹ Đấy. Dạ. thì tôi có sấp xỉ 10 năm tham gia chiến tranh suốt từ năm 65 cho đến năm 75 Đấy. Dạ. ở cái vùng Trị Thiên Đấy. Dạ. nhưng mà trong đó cũng 7 năm liền ở cái sông Hương xưa ấy vùng Đấy. ấy cho nên là tôi quyết lấy cái tên đó như nhà báo nói nó thấy nó có cái gì đấy nó mộng mơ nó như là mới cuốn ờ, Ờ, tiểu thuyết có khi là nói về một cái cái cái cuộc đời rất là nhẹ nhàng rất dạ. là mộng mơ vui vẻ Đã. Dạ. rồi nhưng mà nó lại là một cái cuộc ờ, một một cuốn tiểu thuyết nói về cuộc chiến tranh Đã. Dạ. ý thứ hai thế này Đã. tôi thì ờ, là cán bộ quân sự mà khả năng viết cũng hạn chế nhưng mà may một điều tôi thì trí nhớ của tôi cũng cũng cũng cũng được Dạ. Tất nhiên là khi lớn tuổi rồi nó hạn chế đi. Dạ. Cho nên là mà lại có 10 năm chiến đấu trên trường Trị Thiên. Dạ. Thì tôi chứng kiến rất nhiều sự kiện. Nhưng mà khả năng viết của tôi thì tôi hơi tự ti, tôi cho rằng là tôi viết không không không không tốt lắm. Cho nên là khi mà nói viết hồi ký tôi ngại. Dạ. Đấy. Nhưng mà nhờ cái sự ờ, động viên của gia đình, dạ. của đồng đội nhất là của bà xã nhà tôi đây rồi à, à của các con tôi à, như vậy mọi người đều động viên tôi ấy, là phải viết lại mà viết không được thì kể lại dạ. Đấy, kể lại cho về cái cái cái cuộc đời mà tham gia chiến trận của bố dạ. và nếu mà kể lại được ấy, những cái nét chính ấy, về cái cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước nó diễn ra ở cái vùng đất ác liệt nhất của cuộc chiến tranh đó là trị thiên thì tốt dạ. thế thì tôi đắn đo mãi cho nên đến cái tuổi sắp xỉ 70 thì bắt đầu mới mới bắt tay vào viết cái cuốn này dạ. Đấy. còn viết cái cuốn này thì ờ, tôi có một quan điểm tức là cái gì mình làm cái gì mình biết cái gì mình nghe thì mình kể lại viết lại Đấy, mình viết lại tất nhiên là để cho mọi người đọc mà mà mà mà, mà người ta đọc được ấy Đấy. Dạ. thì nó cũng phải có cái tả một chút Đấy. Dạ. bình một chút nhưng mà cái khả năng tả và bình của tôi nó, nó yếu quá cho nên là nó thể hiện không được bao nhiêu đấy dạ. về về cái là như vậy và quá trình viết thì tôi cũng tận dụng sự giúp đỡ của anh em của gia đình dạ. của cả vợ con đấy à, tôi gửi bản thảo đi à, cũng nhiều nơi đấy à, có những đồng chí có khả năng viết thì đồng chí cũng góp ý đồng chí cũng có à, sửa chữa câu từ một chút đấy, về về về cái đó như vậy hay là là bà xã nhà tôi cũng cũng cũng cũng đọc cũng dạ. tham gia con trai các con trai của tôi cũng cũng tham gia thì tôi tôi tiếp thu tôi tôi chỉnh khi mà tôi nhận nhiệm vụ quay đồng bằng năm số 8 ấy, dạ. à, như thế nào thì tôi tôi tôi phải nói qua một chút à, về, về cuộc đời chiến đấu của tôi tôi là à, từ năm 65 là một chiến sĩ trinh sát Đấy. cho nên trong chiến tranh chống Mỹ tôi luôn tiếp xúc với địch với với đối đối phương yeah. Dạ. có những lúc như vậy tiếp xúc rất gần Đấy và mặt đối mặt, có khi mình nhìn thấy ừ, họ nhưng mà họ thì không nhìn thấy mình dạ. Đấy. cho nên nó, nó nó nó nhiều lần như thế rồi cho nó tạo được cái cái, cái sự bình tĩnh tỉnh táo để xử lý mọi tình huống dạ. đấy, đấy thì về về cái đó như vậy và trong cuộc đời ấy, thì nó tạo nên một cái cho tôi một cái điều mà bây giờ lớn tuổi rồi mới ngẫm lại dạ. ngẫm lại thì mới thấy thế này của đời tôi bất cứ làm việc gì thì cũng dạ. luôn luôn trách nhiệm Đấy. làm viết làm làm làm hết sức mình Đấy. mục đích là thế nào đầu tiên là hoàn thành nhiệm vụ nhưng vì tôi là người lính mà dạ. mà lại làm nghề trinh sát nữa thì tôi nghĩ đến cái chuyện thứ hai làm thế nào ta đánh thắng thứ ba tôi nghĩ đến cái chuyện ấy bộ đội ta ít thường vong nhân vâng. đấy đấy thì luôn luôn trong trong đầu tôi thì là là, là, là nghĩ cái đó Đấy. và một cái điều nữa là về tình cảm à, tôi tôi rất thương bộ đội yeah. Dạ. đặc biệt là cấp dưới còn đối với cấp trên ấy tôi cảm thấy là à, các thủ trưởng đối với tôi rất bình đẳng yeah. Dạ. rất không có vấn đề gì cho nên tôi có thể cởi mở tôi có thể trình bày hết được cái suy nghĩ của tôi tôi có thể ờ, đóng góp được những cái cái phương án của tôi nghĩ ra ví dụ vậy cho nên là có những việc tôi làm trong cuộc chiến tranh ấy, nó xuất phát từ cái cái trái tim mình cái mệnh lệnh nó từ trái tim mình chứ không phải là là cái mệnh lệnh do cấp trên dạ. tôi nhớ là à, ngày tức là tháng 1 năm 8 ấy tháng 1 năm 8 ngày 15 thì phải 15 tháng 1 rồi tại nhiệm vụ của tôi là đi điều tra căn cứ quần tiên dạ. thì khi tôi đi tôi dựa vào cơ sở một cái chốt bao vây quần tiên tức là cái chốt cồn hộ lúc đi thì bình thường nhưng khi tôi điều tra xong mờ sáng ra quay lại thì cái chốt đó bị nó đánh pháo bom hủy diệt à. anh em thương vong gần hết dạ. thì mình tự xác định mà nếu mà mình bây giờ không ra lệnh cả mình bí mật mình rút rút lui mình an toàn vâng. cả tổ an toàn vâng. nhưng mà như vậy là hai đồng chí liệt sĩ ở đấy bốn đồng chí thương binh ở đấy thì thì như thế nào nếu ban ngày địch nó lên nó sẽ giết anh em hoặc nó bắt anh em cho nên mà bà tôi mới bàn với cả tổ là tự tự ở lại để bảo vệ cái số anh em thương binh này và giữ cái chốt này và lúc bấy giờ trong đầu tôi á nghĩ đến cái chuyện là mình có thể hy sinh nhưng mà nếu mình giữ được cái chốt này thì có có khi đỡ được hàng chục sinh mạng của anh em mình dạ. cái số đang ngồi đây là một đang đang chốt trên này còn một số phải đánh để lấy lại cái chốt đấy cho nên là là tôi quyết ở lại mà chính cái tổ của tôi á khi quyết ở lại thì là có bốn anh em thì hy sinh một yeah. Dạ. bị thương một yeah. Dạ. còn tôi mới một đồng chí nữa nhưng mà nó, nó sung sướng ở chỗ tức là mình bảo vệ được cái số anh em thương binh ở đó mình giữ được cái thi hài của những anh em liệt sĩ ở đó để đưa anh em về nơi an nghỉ cuối cùng dạ. Đấy. và cái cái chốt cồn hội không bị mất thì ta không tốn xương máu để lấy lại nữa vẫn tiếp tục vây để còn tiêm ví dụ như vậy à, cũng năm số 8 đấy tức là khoảng độ mùng 10 Tết khi tôi cáng chỉ huy bộ đội cáng một chuyến thương binh cuối cùng về cái làng An Hưng thì tôi có hỏi các đồng chí lại chỉ huy mà của cái cái cái cái, cái trạm phẫu hay là gọi là cái bệnh xá của trung đoàn đấy lúc đấy tôi nhớ đồng chí bảo là chính viên đấy. Dạ. bảo vệ thì ai ai bảo vệ cái cái bệnh sán này thì đồng chí có nói là hiện giờ không chưa có lực lượng bảo vệ cả ừ. mà tôi biết vì tôi làm nghề trinh sát mà ừ. cho nên tôi biết là ngày mai nó sẽ theo dấu chân của ta nhất định sẽ đánh vào đây ừ. mà đánh vào đây không người bảo vệ mà trên năm chục thương binh chắc là sẽ rơi vào tay tay giặc thôi ừ. thế tôi bàn với lại anh em ở trong đó có đồng chí chí viên đại đội ừ là điện báo cáo về trung đoàn cho người giữ bảo vệ cái bệnh xá này dạ. nhưng mà không điện được dạ. cho nên cuối cùng chúng tôi quyết định là ở lại bảo vệ cái cái bệnh xá này và dạ. cuối cùng bảo vệ được bảo vệ cả ngày may hôm đấy không ai hy sinh cả thì có à, tôi và đồng chí Nguyễn Hữu Tứ là bị thương còn lại anh em an toàn cả nhưng mà sung sướng một điều tức là hơn 50 thương binh ở đấy chỉ bị một một cái hầm pháo đánh trúng dạ. anh em thương vong còn lại cứu được dạ, cái năm số 8 thì trong cuộc tổng tấn công á thì cái trung đoàn một của tôi được lệnh rút khỏi cái cồn tiên như vậy là vào ngày 27 Tết yeah. Dạ mà 30 Tết đã bắt đầu thực hiện cái nhiệm vụ thọc sâu vào Bắc Huế để để chia lửa với Huế. Vâng. Đấy. Cũng cũng cũng phải đến hơn 2 tuần vừa đi vừa đánh, vừa đi vừa mở đường. Chúng tôi mới đến được Bắc sông Hương để mà chặn cái con đường tiếp tế của của quân đội Sài Gòn của Mỹ từ cửa thuận vào. Vâng. Đấy tạo điều kiện cho Huế, cho cái lực lượng đông Huế giữ được Huế rồi, yeah. Dạ. 25 ngày rồi, rút quân an toàn rồi. Nhưng mà Bộ uh, Quốc phòng cũng như là Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên đông bây giờ ra lệnh cho đồn một phải trụ lại. Yeah. Dạ. Trụ đồng bằng cùng bộ đội địa phương để làm gì? Để đánh địch, yeah. Vâng. để phá thế kìm kẹp, để giữ phong trào cách mạng, giữ cơ sở, giữ lòng tin của dân. Cho nên là là tuần một phải ở lại mà chắc là chị và mọi người không hiểu không hiểu hết được đâu vì chúng tôi lúc bấy giờ súng đạn trên vai còn tiếp tế là không không được bao nhiêu dạ. không được bao nhiêu thế mà phải đánh ở dưới đồng bằng như vậy là gần 100 ngày cho nên là vô cùng ác liệt dạ. anh em thương vong nhiều bổ sung lực lượng thì có những lúc bổ sung vào khoảng 11 12 giờ đêm. Sáng ngày ra khoảng 7 giờ sáng anh em đã đi rồi. Có khi còn chưa kịp chưa kịp đăng ký anh em vào danh sách đơn vị. Dạ. Đấy. Mà khi anh em nằm xuống rồi lại phải hỏi những đồng đội. Hỏi những đồng đội là bây giờ cái đồng chí này tên là gì? Đấy. Tất nhiên có danh sách rồi nhưng không biết thì chỉ đồng chí này tên là gì bắt đầu mới lục danh sách ra mới thấy là đồng chí tên này quê ở đây rồi mới đăng ký được vào đấy nhân dân từ quảng trị đến thừa thiên dạ. người ta hết mình bộ đội gạo của người ta chôn giấu gạo của người ta trong gia đình cung cấp cho bộ đội mà cung cấp cho hơn một nghìn người ăn bằng đấy thời gian đâu có đơn giản dạ. đấy cái thứ hai nữa là họ cáng thương binh dạ. họ nuôi thương binh đấy vì chúng tôi ấy, phải cơ động liên tục vì lúc bấy giờ chúng tôi phải đối đầu với cái sư đoàn kỵ binh bay số 1 của Mỹ. Cái sư đoàn này nó có 500 chiếc trực thăng. Dạ. Chỉ cần khoảng độ 30 phút thôi thì nó đã đổ quân vây chặt được lực lượng tôi rồi. Dạ. Đấy. Đấy là là là cái may mắn thứ nhất là dân giúp đỡ nhé. Dạ. May mắn thứ hai là chúng tôi có được người chỉ huy tài ba dạ. đó là à, đồng chí Trung Văn Trưởng Võ Thế Đào dạ. đồng chí Chính ủy Nguyễn Đàm dạ. Đấy. hai đồng chí này à, chúng tôi cứ nói với nhau là đây là lãnh tụ tinh thần của đơn vị Đấy. và hai ông này đã dùng cái bộ tham mưu của mình ấy, lừa được địch lừa được địch Đấy cơ động liên tục chúng tôi cơ động nếu đã chạm địch trong ngày hôm nay là tối hôm ấy cơ động Đã. Dạ. cơ động chỗ khác Đấy. và trong lúc cơ động để cử bộ phận đánh vào các căn cứ của nó thì nó tưởng rằng mình lại chuẩn bị đánh căn cứ ờ. nhưng mà thực ra mình lại cơ động chỗ khác cho nên nó nó cứ lo nó đối phó với việc là căn cứ nó bị tấn công chứ nó nó nó nó không tính đến cái chuyện bao vây bao vây mình yeah. Dạ. đấy cái nữa là là các thủ trưởng tính toán bố trí thành một cái thế trận vừa phân tán vừa liên hoàn cho nó có vây cũng khó đấy, nó vây cũng khó đấy. và khi bị vây rồi thì các thủ trưởng trung đoàn có một cái kế hoạch phá vây rất bình tĩnh và tỉnh táo đặc biệt để một đội không bị dao động thì là cái đội hình phòng ngự ấy, yeah. Dạ. được giữ nguyên đấy như là cái trận mà nó bao vây hơn 700 người trong đó có sở chi trung đoàn năm đại trực thuộc và tường hai ở cái làng Tạ, uh, gọi là hiền lương của xã dạ. phong hiền đấy tôi có tôi tôi tôi, tôi có kể lại đấy dạ. thì bắt đầu nó vây từ sáng 11 một thì, thì, thì các thủ trưởng rất thông minh ở chỗ này ngay khi thấy hiện tượng nó bao vây rồi đấy, ngay hôm tối hôm hôm 11 ấy, là các ông đã ra lệnh cho cái tiểu đoàn một đang nằm bờ bắc sông Hương quay về chiếm cái làng Sơn Tùng, làng Cao Ban để tạo cái thế phá vây. Ừ. Mà tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn một lúc bấy chính là bác Võ Chót đấy, vâng. một cái lão tướng bây giờ đấy vâng. làm tiểu trưởng đấy chứ nếu mà không đưa được cái tiểu một về đấy làm cái cơ sở để mà mà phá vây cũng không được ừ. cái thứ hai là các ông ấy tổ chức một cái lực lượng rất tinh rất rất nhọn mở cửa để phá vây nối thông với lại cái tiểu một rồi mới đưa đội hình ra cho nên an toàn chứ không như kiểu phá vây của cái tiểu 8 tiểu đoàn 8 của trung đoàn 90 mà cuối tháng tư đấy mà mà mà bị tổn thất rất nặng ở cái làng Phước Yên mà bây giờ có cái đài tưởng niệm ở đó đấy. Do đơn vị ở dưới đồng bằng quá lâu. Cho nên là gì? Gạo hết, đạn ít. À, tôi nhớ là à, đồng chí trung đoàn trưởng của tôi đấy ra lệnh nếu trong một ngày chiến đấu mà ai mà bắn hết quá hai băng đạn AK tức là 60 viên dạ. dù thành tích cao đến mấy cũng không được khen khen thưởng à. không không xét khen thưởng dạ. bởi vì hết đạn mất và đạn DGZ và đạn cuối thâm 2 nếu muốn bắn phải báo cáo tiền trưởng hoặc báo cáo tham mưu trưởng trung đoàn dạ. vì nếu không hết đạn mà bộ đội hết đạn thì như là một cái cái cái cái cục thịt thôi đấy cho nên là rất tiếc việc đạn và bộ đội bị thương tại sau là không đưa hết lên núi được yeah. Dạ. phải giấu trong dân khi được lệnh rút lên ấy, yeah. thì phải phải rút cái đã chứ nếu mà cồng cành đưa hết thương binh lên thì không thể lui được mà yeah. Dạ. lơ mơ lại bị tổn thất lợn nặng nữa yeah. Dạ. cho nên là mãi ngày 21 tháng 5 thì trung đoàn chúng tôi mới vượt được đường 1 lên cái vùng khe mễ đồng chuối phía tây cái huyện phong điền thừa thiên được ừ. nhưng ở dưới đồng bằng còn khoảng 300 thương binh ừ. Dạ. 300 thương binh ở dưới đó và khi lên đó rồi ấy, thì tên vẫn xác định rằng khi cần vẫn quay xuống đồng bằng đánh tiếp ừ. Đấy. thế thì tôi à, cứ nãy à, à, nhà báo hải yến thì cứ nói rằng à, khi đơn vị rút lên là tôi ở lại không phải tôi cũng rút à. tôi cũng rút lên đấy nên cùng đơn vị dạ. mà mà cái quá trình rút ấy là, là là chính chúng tôi là lực lượng đi đầu đấy dạ. để để đưa bộ đội lên núi đấy dạ. nhưng mà lên ở mới được 3 ngày thôi dạ. đấy lên động khê mễ được 3 ngày thôi thì tức là rút 21 thì 22 lên động khê mễ thì như vậy là được 3 ngày thì trung trưởng chính ủy gọi tôi nên giao nhiệm vụ đưa một phân đội cảnh sát quay đồng bằng. Dạ quay đồng bằng nhiệm vụ không phải là chỉ có đưa thương binh đến đâu vâng nhiệm vụ là thế này một là điều tra địch để làm sao đấy trung đoàn mà quay xuống đánh được thứ hai là cái gì cùng với lại du kích địa phương bộ địa phương đánh địch để gây tiếng súng làm cho dân an lòng cơ sở an lòng đấy và chính lực lượng vũ trang địa phương và du kích cũng an lòng dạ. đấy mà có 10 người thôi nhiệm vụ thứ ba mới đến cái nhiệm vụ là gì tìm mọi cách cùng với lại địa phương để mà tìm cách đưa thương binh lên núi dạ. chứ vì tôi có 10 người không làm sao mà đưa được nếu không bám địa phương không đưa được dạ. cho nên khi xuống gãy là tôi phải bám ngay lấy ba đồng chí cán bộ huyện đồng chí ngô là bí thư phong điền đồng chí nam bí thư quảng điền còn đồng chí nghiệp là cán bộ huyện của hương trà phải phải bám ngay và nhờ các anh ấy chỉ thị các địa phương cùng với tôi lo ba cái nhiệm vụ này đấy đấy về về cái đó như vậy thế còn nói về về tâm tư thì, thì lúc bấy như thế này cái lúc mà nhận nhiệm vụ quay lại ấy, dạ. cũng thỉnh thoảng nghĩ đến là mình sẽ không quay về dạ. đấy nhưng mà cái đó nó thoáng qua thôi dạ. vì cái nghĩ đến cái nhiệm vụ ấy dạ. cái trách nhiệm vụ nó lớn quá rồi dạ. cho nên thỉnh thoảng là lại nghĩ đến cái chuyện tình hình đồng bằng như thế này nó trắng như thế này rồi ấy, thì cũng có thể mình không không quay về nhưng mà thanh niên lúc bấy giờ coi cái chết ấy, nó nhẹ chứ nó không có nặng nề lắm không phải là không sợ chết nhưng mà nó nó nó cũng nhẹ nhàng thôi cho nó thoáng qua được công việc nó lôi đi rồi nó lại có ai thôi cái nói như thế thế còn trong quá trình mà thực hiện nhiệm vụ ấy, thì hai tháng đầu chúng tôi thực hiện nhiệm vụ thuận lợi Được. Vâng. tốt tôi nhớ đến 21 tháng 7 thì trong một trận càn nó phát hiện được một cái hầm của hai chiến sĩ thông tin của chúng tôi vâng. Đấy, là đồng chí ờ, Mùi Ngọc Hành Đấy. và đồng chí Nguyễn Xuân Quang ở một hầm bí mật nó gọi hàng không được cuối cùng như vậy nó đánh vào trong hầm ấy thì các đồng chí lật hầm đánh trả nhưng mà cả hai hy sinh trong đó các đồng chí hủy được máy thông tin này hủy được tài liệu nhưng cả hai hy sinh thì thời thời điểm đó tôi thực sự bi quan thực sự bi quan bởi vì toàn bộ vùng đồng bằng nó kiểm soát Đấy. Dạ. ban ngày mình ở hầm bí mật ban đêm nên hoạt động thì trước đây có cái máy thông tin để điện về báo cáo xin chỉ đạo Đấy. Dạ. bây giờ không liên lạc được nữa rồi làm xong để đấy viết thư bỏ vào phong bao để gửi giao liên chuyển lên mà gửi mãi không được gửi rồi không thấy quay lại thì lúc bấy giờ thực sự là bi quan Đấy. và tôi cho rằng khó khăn chắc là có quay về cũng cũng cũng cực kỳ khó khăn vì ác liệt lắm Đấy. ngày nào cũng đánh Đấy. ngày nào du kích cũng thương vong Đấy. Đấy về cái cái cái đó như vậy nhưng mà bi quan vậy nhưng mà tôi tôi xác định là nếu mà mình mà tỏ thái độ ra thì anh em ta dao động hỏng hết không thể thực hiện nhiệm vụ được ừ. cho mình mình phải giấu trong lòng tôi đấy nhưng mà mà được một cái thế này khi nhiệm vụ nó đến thì lại tập trung làm được tập trung làm được đấy à, trong cái quá trình đó sau cái vụ mà hai chiến sĩ thông tin của tôi hy sinh rồi ấy, nó còn tôi trực tiếp đây này còn gặp hai lần nữa ừ thì nó vẫn ảnh hưởng tư tưởng một lần đang làm bí mật thì xe ở đất nó ủi đến gần làm bí mật còn cách khoảng lộ vài ba chục mét thôi nếu chỉ cần một tiếng nữa là nó ủi vào cái hầm của mình lúc bấy giờ tôi đã lật nắp hầm lên rồi đấy cái hầm của tôi nằm trong cái bờ tre đã ôm một súng AK này rồi từ tôi xác định là nếu mà nó ủi đến nơi là tôi giết mấy cái thằng đó xong rồi mình chạy về hướng làng Sơn Tùng ừ. may ra thì thoát còn cái phần không qua khỏi có lẽ tới 99% ừ. còn lúc đó những người ừ. dưới hầm thì vô cùng khó khăn rồi vì lúc bấy giờ ở dưới hầm có ba người tôi một du kích nữa với một cái cô y tá tức là cái cái lúc ấy cô còn nhỏ tôi cứ gọi cô là cháu mà Đấy. Dạ. Dạ, cháu Hoài Thu đấy, đấy. À, dạ. đấy. làm gì nhưng mà này không dám nói cho cái cái du kích với này cái cháu Hoài Thu này biết nếu nói biết là xe hữu đất nó cách 20 mét rồi là con gái mà có khi hét thú lên thì thôi cũng <laughs> cũng vậy nhưng mà hôm ấy tôi nói là là trời cứu mà tức là, là mưa nó xuống rồi nó nó xa lầy rồi cuối à. cùng là, là lại mình lại thoát đấy còn một vụ nữa tức là mình làm cái hầm bí mật ở ngoài đông ấy lại gặp một trận mưa mưa to sau sau sau cái vụ mà nó ủi ủi đấy Được. Vâng. đấy về cái thì nó lại ngập nó Được. Vâng. ngập mà phải ngửa lên thế này này vâng. mình tật cái mũi mà thở thôi Được. đấy nhưng mà rồi cuối cùng á may mà cái nơi tôi hầm nó có hơi cao hơn một chút Vâng. vẫn còn chỗ để thở <laughs> thì cũng mình cũng thoáng quá yeah. Dạ. thì lúc những lúc khó khăn như vậy thì mình mình mình cũng cũng đêm nằm nhiều lúc mình cũng nghĩ cũng nghĩ đến đến cái chết đấy nghĩ đến cái chết đấy. mà sau đó tôi lại cử mùa mưa sắp đến thì tôi tôi tôi tôi có khả năng tôi cũng dự tính được trước tình huống tôi bảo nếu mà sau khi mà cái trận mưa bị ngập như thế đấy thì tôi nói rằng nếu mà nó mưa nữa nó ngập hết cả bí mật thì chắc rằng anh em mình thương vong hết yeah. Dạ cho nên là tôi bàn với đồng chí chí thân ngọc trung lúc bấy giờ là quyền bí thư đảng ủy của cái xã phong nhiêu lúc bấy giờ ấy. tôi nói là phải đưa anh em lên núi thôi cuối cùng mới thu được định đưa lên 100 đưa thương binh với lại du kích lên 100 nhưng mà cuối cùng chỉ đưa lên được hơn sáu chục do đường anh anh Nhâm ấy, dạ. anh Nhâm gầy gầy hôm qua ấy. Dạ. Anh Nhâm với anh Khai, anh Nhâm là chỉ huy còn anh Khai đi cùng chỉ đưa được lực lượng lên núi dạ. đấy trước đó đã tổ chức một lực lượng đưa lên núi rồi nhưng mà nó không phải khó khăn như thế dạ. thế thì do cái anh kiệm anh chỉ huy đưa lên đường núi rồi nhưng không quay về được mất luôn dạ. cho nên chúng tôi không nhận được tin tức gì ở trên trên trên đơn vị cả đến khi anh nhâm quay lại anh nhâm đưa được bộ đội đưa được uh, du kích với lại thương binh lên núi thì anh Nhâm là có một cái công cực lớn như thế này mang cái mệnh lệnh của của trung đoàn là cho phép cái phân đội cảnh sát rút lên núi thế thì khi anh quay xuống ấy, thì cái nơi mà nó là cái cây nhãn to ở cái đầu làng Cao Ban là cái nơi đặt hòm thư bí mật của chúng tôi ấy vâng. thì nó đóng quân ở đấy rồi à. thế là tôi chúng tôi phải di chuyển thôi. vâng anh Nhâm không tiếp cận được hòm thư bí mật nằm ở ngoài giữa cánh đồng này, hai ngày yeah. Dạ. anh Nhâm và anh Khai đấy yeah. Dạ. nằm kiên trì nằm ở bờ bụi ngoài đấy chả biết các anh ăn cái gì <laughs> đến khi nó rút vào mới lấy được cái thư bí mật biết chỗ chúng tôi ở dạ. mới bắt liên lạc được thì truyền được cái lệnh truyền được cái lệnh để cho cho anh em tôi lên vâng. thì lúc bấy giờ nhận được lệnh rồi tôi quyết định thu hết các anh em thương binh và du kích còn lại ở đấy để đưa lên núi được. nhưng mà hôm đấy hôm là tôi nhớ là đã hợp đồng hết rồi được. nhưng mà không hiểu tại sao anh em đến chậm mới đến được 6 thương binh được. đấy với chúng tôi lúc bấy giờ còn 6 người được. thế thì tôi mới cử cái đồng chí Bùi Công Nuôi và đồng chí Nguyễn Văn Hiến đi vượt sang làng Yên, Yên Viên để bắt liên lạc với đồng chí Thân Ngọc Trung bí thư đấy để đưa anh em về để chuẩn bị lên núi Được. Ừ. thì lại rất không may chúng tôi hai đồng chí đó vất mình hy sinh ở cái bờ một cái con mương bờ bắc của con mương để sang làng gia viên dạ. Đấy. khi mà thấy một tiếng nổ thì chúng tôi biết là có vấn đề rồi đưa ra thì hai đồng chí hy sinh rồi Được. Dạ. buộc chúng tôi phải an táng hai đồng chí ấy ngay ngay tại khu vực đó Được. Ừ. tức là sau rồi vẫn tổ chức cái chương trình lên núi cho cái cái bộ phận lên núi cuối cùng chúng tôi được 10 người thì trong đó chỉ còn có bốn trinh sát sáu thương binh lên núi an toàn thì còn cái quá trình lên núi lên kia thì nó cũng gian truân kinh khủng Đấy, mà gạo thì cũng trên vai thôi cũng chuẩn bị trước hết rồi nhưng mà nó lụt nó mưa rồi nó đóng khắp nơi thế nếu mà mình không biết chọn đường mà đi thì bị phục kích cũng chết là nhưng mà tôi được một cái là là là tôi sử dụng bản đồ cũng khá tốt dạ. tôi tôi dùng cái tấm bản đồ của mỹ đấy dạ. tôi cắt đường từ đồng bằng thừa thiên sang lào cắt được. nhưng cứ cầm tấm bản đồ lại nghĩ đến cái đồng chí nuôi và đồng chí hiến này hai con người sông pha mà chính hai con người này là lấy được tấm bản đồ này của Mỹ mà để cứu anh em tôi đấy cho nên là tôi ngay sau khi mà có điều kiện cái là tôi quay về đó để tìm cái vị trí an táng hai đồng chí này chính tôi và đồng chí Lam lúc bấy đồng chí nghỉ hưu rồi bí thư huyện ủy dạ. đi tìm đấy đi tìm bốn cái cái cái cái cái nơi an táng một là cái nơi an táng của hai đồng chí thông tin hai là cái nơi an táng của đồng chí nuôi đồng chí nhưng mà địa hình thay đổi không thể tìm được và từ đấy đến nay chúng tôi cũng qua lại đấy cũng phải ờ, chắc là không dưới ba lần nhưng cũng không tìm được đấy thế cho nên là à, có những cái người hy sinh thầm lặng đấy. không không không ai biết đến đấy, chỉ có anh em cựu chị Chí Minh tôi biết thôi cho nên thường thường là khi gặp gỡ anh em kiểu mình tự động viên anh em là bây giờ cố gắng làm sao để dùng trí tuệ của mình cung cấp thông tin nếu sức khỏe không còn còn nếu sức khỏe mà còn ấy, thì cố gắng đi tìm đồng đội đấy về cái cái cái cái cái, cái tâm tư thì nó nó như vậy chứ bảo là bây giờ à, mình không sợ chết không phải đâu đấy vẫn sợ đấy có những lúc bi quan thấy là ừ, có những lúc ấy tôi nghĩ có khi mình không có lệnh mình vẫn bỏ đồng bằng để lên núi đấy nhưng mà nó đấu tranh qua lại rồi lại lại ở lại được yeah. Dạ. đấy. thì cuối cùng à, hoàn thành được nhiệm vụ à, à, của trên giao nhưng mà hôm về báo cáo thì tôi có nói là là không hoàn thành nhiệm vụ tôi báo cáo với với với, với đồng chí chính ủy đồng chí trung văn trưởng như vậy nhưng mà các ông chí xác định là là, là cái đội trinh sát chúng tôi là hoàn thành rất là nhiệm vụ Đấy. Dạ. còn lý do tôi nói tôi không hoàn thành nhiệm vụ bởi vì uh, có có 10 anh em hy sinh mất 6 rồi Đấy. Dạ. và trong đó bây giờ có hai đồng chí không thực ra chỉ nghe thôi còn không biết là đồng chí hy sinh ở chỗ nào ví dụ đồng chí kiệm nghe uh, như vậy là bảo bị phục ở cái đồi ác ôn ở địa phương nói thế còn cái đồng chí đào công khoan thì nằm ở mãi bắc sông bồ thì anh em tôi chuẩn bị thu quân thì nghe tin là đồng chí bị quần vào quả tạm bí mật cũng hy sinh mà cũng không không gặp lại được vì cài một cái đồng chí khoan là ở lại cơ sở để để nắm tình hình dân nuôi hết cho nên tôi mới nói rằng cái nữa là thương binh chúng tôi có đưa được hết đâu Đấy chúng tôi đưa tôi tính là được khoảng 100 thôi Đấy. còn anh em hy sinh anh em bị bắt rồi có một số tự tự tìm đường lên núi Đấy. chứ còn nhiệm vụ của tôi phải đưa hết cơ mà nhưng mà không đưa hết được nhưng với tình khó khăn như vậy cho các đồng chí thủ trưởng trung đoàn nhất đồng chí Nguyễn Đàm chính ủy ấy, thì đánh giá là là cái phân đội của chúng tôi là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đấy. thì tôi vẫn không đồng tình với cái cái cái cái đánh giá này vì thực ra nhiệm vụ có vậy thôi mà chưa mình mình chưa hoàn thành được tức là trong cuộc chiến tranh mà dạ. nó nó diễn biến tư tưởng của con người ờ, nhiều lúc bây giờ nghĩ lại nó buồn cười ờ, tôi như vậy là uh, bắt đầu lên đường vào Nam chiến đấu từ tháng 3 năm 65 nhưng thực ra bắt đầu đánh Mỹ thì vào có khi là tháng tháng ba năm 66 thì phải. Dạ. tháng ba năm 66 thì bắt đầu vào đánh trận đầu tiên tức là đánh biệt kích có hai người nhưng có một khẩu súng cho nên ra là đến khi mình đánh ấy, là đánh một mình nhưng mà thực ra với ý định không phải đánh biệt kích mà lại muốn là, là đánh con thú rừng để lấy có có thịt về cho bộ đội ăn cơ vì nó mới đang đói có viết lại ờ, ở trong cái cái cái cuốn ờ, hồi ký của tôi đấy vâng nhưng mà tôi viết nó nó nó vụng về cho nó kể được có vậy thôi dạ. tôi còn nói với cái đồng chí cần đi với tôi ấy là nói khẽ mà mình nuôi lại hình như là con thú tôi bắn cho bộ đội thế nó đồng chí cần nuôi lại thế tôi ôm ca lên thì bắt đầu mình vạch một chút cái cái cái bụi tranh ra thì thấy một đống mỹ ngồi đấy dạ. đấy. coi như nó ngồi nghỉ dạ. cái đây là cái bọn một cái toán biệt kích Ừ. của Mỹ Đấy. Ừ. chắc là mà một trung đội biệt kích của Mỹ Đấy. Ừ. nó leo núi nó cũng mệt rồi nó nghỉ thế thì như vậy là lúc bấy tôi mới lùi lại ôm súng lên thì tôi thấy có một cái thằng hình như nó phát hiện tiếng động Đấy. Dạ. lúc bấy tôi định bí mật tôi lui ra vì nhiệm vụ của tôi không phải nhiệm vụ đánh vâng. nhưng mà vì có một cái thằng nó nó đứng dậy hình như nó phát hiện tiếng động tôi quyết định tôi đánh trước Đấy. Dạ. là tôi mới dùng bằng gà tôi nổ súng tôi quét hết vào cái cái cái cái cái, cái chỗ nó nghỉ ấy. Dạ. chỗ ấy cũng không thể mình đếm được mấy chục thằng nhưng mà nhiều dạ. thế thì như vậy là sau đó tôi còn ném vào cho nó hai quả đạn nữa dạ. thế nó mới kịp đánh trả à sau đó nhá tôi còn lại về tham gia chiến dịch tây cam lộ nữa dạ. nó ác liệt kinh khủng dạ. thì chắc là mình cũng khó mà quay về được thôi bây giờ như vậy là không viết thư về nhà được kệ vì lúc ấy đang trẻ con mà Được. Dạ. năm 1969 ấy, dạ. tôi gặp một một một một một cái ông bạn ở quê Đấy. ông hành quân vào tôi thì lúc ấy đang ra quảng bình thế ông bảo ơ thằng mai sao mày mày còn sống à thế ở nhà thì như vậy họ báo mày mất tích thì mới bố mẹ <laughs> mày đang khóc hết cả nước mắt mày báo tin ngay về cho cho cho cho các cụ đi đấy thế bắt đầu tôi mới bắt viết lá thư đầu tiên về nhà năm số 9 đấy mà viết xong rồi một cái thì tôi lại cũng không báo địa điểm đóng quân đâu thế là bà mẹ tôi mới lần vào thăm đấy vâng. đấy trong hồi ký tôi có viết lại lại như thế ngày đấy đi khó khăn lắm mà bà cụ ờ, đấy nha đấy một chuyện sau rồi bắt đầu tham gia tiếp cái chiến dịch vây đến Cồn Tiên rồi đến cái năm 68 năm 68 như vậy là chúng tôi đánh hàng trăm trận đấy yeah. Vâng. Ừ, cứ ngày đánh đêm di chuyển cứ liên tục như vậy cho nên nghĩ là một cái chuyện cũng bây giờ nghĩ lại rất buồn cười không yêu ai không lấy vợ bởi vì yêu xong rồi lấy vợ rồi làm khổ người ta nữa mà mình cái khả năng mình quay lại về được có biết được đâu cho nên là dứt khoát không yêu cô nào không không lấy vợ đấy mà cái suy nghĩ này ấy, là nó dai dẳng mãi nhá dai dẳng mãi đến năm 71 ra thì bắt đầu thấy ừ, cái cái cảnh à, bên ờ, miền Bắc nó hòa bình thì thấy là mình cũng lớn tuổi rồi lúc bấy giờ cũng năm 71 là bao nhiêu nhỉ là năm khoảng à, khoảng 25 26 tuổi thì cũng thấy là nhiều cô cũng đến chuyện trò thấy vui vui thì cũng đã nghĩ đến cái chuyện là như vậy có cảm tình với cô gái rồi nhưng vẫn quyết tâm là chưa quyết tâm yêu mà chưa quyết tâm lấy vợ có gì cứ để trong lòng thôi vâng. Đấy. mãi đến năm 73 sau ký hiệp định Paris vâng. xong lúc đầu nó còn căng thẳng dạ. thì cũng chưa nghĩ đến đến khi nó ổn định thì bảo là chắc rằng sẽ ổn sẽ hòa bình lúc bấy giờ mình quyết định lấy vợ đấy đấy ai ngờ cưới vợ xong quay vào còn đánh hai chiến dịch nữa chiến dịch như vậy ở Nam Huế xong rồi cái chiến dịch giải phóng Huế Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh coi như hai năm liền nữa <laughs> cuối cùng mới mới hoàn thành đấy thế về cái cái cái cái cái cái như vậy thế nhưng mà nghĩ thì như vậy nói thì như vậy nhưng mà như vậy những cái lúc mà nó nó im tiếng súng thế mình nằm đêm lúc ngủ thì không nói nhưng lúc thức thì lại hình dung lại được hết mọi cái chuyện ở quê đấy những ừ, em bé như thế nào những bạn học như thế nào bố mẹ đi cấy đi cày như thế nào nghĩ đến cái chuyện mà mẹ tôi thì tiết kiệm mà cái lúc mà mà mà mà tôi chuẩn bị đi miền Nam á thì là, là là cái ông ông trẻ của tôi mất tôi về về xong rồi phải đi ngay thì về cụ tưởng là như vậy tối đấy con ở nhà cũng mua một con cá về để nấu cho con ăn nhưng mà rồi cuối cùng vì không có nó nó muộn giờ thế là con không kịp ăn đi đi về đơn vị lúc ấy đơn vị đang đóng đóng là quần ấy, cách nhà khoảng 10 cây số dạ. thế là bà cụ vớt nước mắt đây đủ mà nhà thì nghèo không có đâu thế là cụ hình như hình như là đi lại đi bán lại con cá hay sao ừ. cô bình nhà tôi đây này cũng cũng cũng cũng biết cái chuyện đấy em nghe là cái bọn nó hay rất là hay đi kiểu cho máy bay đi rồi nó phát loa chiêu hồi mấy này kia hỡi à. binh ờ, việt cộng này nọ thì anh có bao giờ nghe không. mấy cái đấy không riêng riêng cái cái bọn mà nó nó nó nó giải truyền đơn ấy vâng. nó nó nó phát loa ấy vâng. thì nó lại không đả động được đến tinh, tinh thần của tôi vì vâng. tôi như vậy là nói thế này cũng trưởng thành khá sớm vâng. cũng cũng cũng biết vì tôi vào uh, miền Nam đánh một trận tôi lên cán bộ trung đội rồi vâng. thế sau rồi năm 67 lên cán năm 66 lên cán bộ ờ, làm đại phó rồi vâng. 67 lên làm đại trưởng lúc bấy 21 tuổi cho nên cũng biết rồi Trung Anh lì ấy. lì rồi cũng đã tương đối lì rồi đấy cũng cũng không không không ảnh hưởng được không ảnh hưởng được đến ờ, nhưng có không anh tưởng. hả những cái đấy có không không có nó nó toàn nó nhăng mà à không nhưng mà tức là nó có chạy nó có bay máy bay có nó kêu gọi không nó kêu gọi đây này nói bảo lúc bấy giờ cái người dao động á dạ. không ít đâu vâng. người sau cái trận đánh nhất là nhất là cái chiến dịch tây cam lộ xong á dạ. ở cái sư đoàn nhà tôi á dao động anh em cũng dao động bỏ ngũ nhiều rồi cán bộ giao động Đấy. Dạ. mà thậm chí có những đối tượng quay về đầu hàng Đấy. Dạ. ví dụ như mai hồng nhị một cái dạ. cán bộ đại đội phó của cái trung đoàn 2 của sư đoàn ba bốn tôi đấy Đấy. đầu hàng và chắc là nó ghi âm Đấy. nó ghi âm nó nó lên máy bay nó nó phát loa kêu gọi thì Đấy. chắc nó ghi âm trên cái máy bay N19 ấy Đấy. cái hồi đấy thì chỉ thấy bực với cái cái cái cậu mai hồng nhị thôi vâng. đấy chứ còn tinh thần lúc ấy còn cao lắm vâng. nhưng mà đến tôi nghe nói nghe anh em kể lại á dạ. sau cái tết mùa thân ấy dạ. năm tháng tám mà lúc bây giờ thương vong nhiều này đói nhiều này tôi quay đồng bằng thì tôi tôi kể rồi dạ. thì nó không có thời gian mà nghĩ nhiều dạ. nhưng anh em ở trên này này vâng. cũng dao động đấy dạ. cũng suy nghĩ nhiều đấy bởi vì đói kinh khủng đói kinh khủng không làm gì được mà cái trung đoàn ờ, một của chúng tôi ấy, có một số anh em kể lại ấy, là khi khi mà từ đồng bằng lên lên lên giáp ranh ấy không có gạo ăn mà khi tổng kết ấy, là ông chủ nhiệm cần báo cáo là lấy được một tạ gạo mất một mạng người khi tôi tôi dưới đồng bằng khi về rồi ấy thì nó kể lại cái ông của ông lê minh chánh dạ. người ở bến tre dạ. ông là thủ trưởng trực tiếp của tôi trước dạ. người to cao lắm khi ông đã lên làm thăm phó trung đoàn rồi thế thì toàn trung đoàn khoảng 3 tháng trời ăn hai lạng gạo một ngày ừ. hai lạng gạo không có cái gì cả có nước mắm với rau rừng thôi dạ. thế thì đói lắm ừ. thế mà thương hại cái ông ông ông lên tránh người to quá mà có hai lạng gạo mà ừ. mà lúc bấy giờ thường vụ đảng ủy trung đoàn lúc bấy giờ ông ông Nguyễn Đàn là chính ủy đấy dạ. phải họp lại dạ. quyết định riêng đồng chí Lê Minh Chánh được ăn hai suất dạ. nhưng mà khi nuôi quân đưa cho ông hai suất ông rất không ăn dạ. ông chỉ ăn một suất dạ. đấy. đấy đói đói như thế thì cái thời điểm đó mà nó cũng tuyên truyền nhiều anh em cũng cũng dao động đấy chứ không phải không đâu nó bi quan không biết không biết lúc nào mới giải phóng ở miền Nam đấy đấy chứ không phải đơn giản đâu nhưng mà như vậy là sau đó nó may chỉ đến giữa tháng giữa năm số 9 yeah. thì lại đánh lại được yeah. Dạ. thì nó đỡ đi nhưng mà năm số năm 70 đánh cái Abia với đánh cái 935 yeah. Dạ. thắng ác liệt lắm yeah. Dạ. lúc bấy giờ nó dồn hỏa lực bên hai nó đánh liên tục mà tôi nhớ mãi cái đồng chí Trương Văn Núp lúc bấy làm tiểu trưởng bộ đội như vậy là đào ngũ nhiều mà cái anh núp này là cái anh rất dũng cảm rất dũng cảm nếu anh ấy không bị cái trận bốn thôn năm 73 là anh núp là anh hùng đấy dạ. nhưng mà đến lúc lúc bấy giờ ông Nguyễn Đào cũng đi mất rồi trong hội giao ban lúc bấy tôi chứng kiến đấy mà dạ. danh chính ủy nói ông, ông anh anh núp này nặng nề quá anh anh núp nói thế này ờ, ờ chính ủy ạ một ngày nó đánh 100 lần chiếc B-52 lên đội hình của chúng tôi nó mà đánh 10 ngày này có khi tôi cũng đảo ngũ đấy cái <laughs> ông núp ấy, ông người dân tộc mà vâng. đấy. nó đánh này 10 ngày nữa có khi tôi cũng đảo ngũ đấy thế là cụ, cụ, cụ danh chính vì thấy căng quá mềm lại ông này con người trách nhiệm dũng cảm cực kỳ nhưng ông không thông cảm vâng. bộ đội cùi gạo cùi đạn ở trên đường mà một ngày nó đánh tới 100 lần chiếc B-52 lên lên lên lên lên đầu thương vong rồi là là tới bộ đội đào ngũ thì ông không thông cảm vì thực ra người con người ta có phải là, là sắt đá đâu đấy đấy với là một lần nữa cũng ông đúp này nói quá thì bộ đội nó mới ăn thâm gạo lúc bây ông đang chuẩn bị để đánh cái cái chiến ba năm năm 70 đấy vâng. à, cái ông chủ nhiệm gần cắt gạo không không cấp cho cái tiểu đoàn ông nữa ừ. ông bảo anh à, lưu anh lưu trung ạ à, anh cứ cấp gạo cho bộ đội tôi ăn đánh xong tôi về tôi tăng ra tôi trả <laughs> ông ông ông tôi mà núp nhưng mà em nghĩ chắc cũng không có cái quân đội của cái nước nào khổ như quân đội nước mình đánh nhau nó đã khổ rồi lại còn đói nữa. À. ăn đói mặc rét ăn đói mặc rét nhá à vâng. tôi tôi tôi nói tiếp cái này nhưng mà thế này nhá tôi bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao mình vượt qua được vâng. ừ. 10 năm trong rừng mà chỉ có cái ban lô chăn ở đó màn ở đó võng ở đó ni lông ở đó quần áo ở đó nhá vâng. còn lên vai mình có mang đạn mang gạo có mỗi cái chăn mỏng vâng. cái chăn mỏng thế mà làm sao mà lại sống được 10 năm ở trong rừng thì không chết rét đấy đến bây giờ nhìn mới thấy là ở ờ, quảng trị thừa thiên nhiệt độ cũng Đấy, thấp mà. chứ cũng rét chứ không phải đâu rét mà cuối cùng như vậy 10 năm vẫn chịu được <laughs> có mỗi cái chăn mỏng thế còn như vậy là tôi chỉ nhớ lại là đến lúc mà nó rét quá đấy vâng. thì chúng tôi sáng kiến là lấy cái dù pháo sáng của mỹ ấy, vâng. làm thành một cái bọc võng vâng. khi nằm ở trong hầm thì dễ rồi nằm trong hầm thì cứ nằm chen với nhau xong rồi người nọ ủ ấm người kia vâng. nhưng mà khi nằm võng ấy nó rét không chịu được thì như vậy lấy cái dù phó sáng của Mỹ làm thành một cái bọc võng tức là uh, chả mỗi người có một cái cuộn chỉ mà tự khâu vâng. thế bọc xuống dưới đáy võng này nó tạo thành một cái một cái nước không khí như thế này vâng. nếu nước không khí như này thì cái hơi nóng của mình ấy vâng. nó nó đẩy xuống đấy thì chính nó thành cái nấp đệm nấp đệm nó ủ ấm cho mình đấy nằm võng đấy thế mà cái đại đội cái trinh sát của tôi nghĩ là cái đó và sau này nó phổ biến nó phổ biến đến rất nhiều đơn vị phải làm như thế mới mới mới, mới qua được cái mùa đông đấy. đấy. Em muốn ờ, hỏi Có anh chút. Vâng, vâng. Cái ừ, trong cái thời gian mà anh ở lại ấy thì em biết là đơn vị đã đi hết rồi, sau đó thì anh mới quay trở lại. Lương thực thực phẩm gạo đạn nói tóm lại là đều trên lưng hết. Dân nuôi hết. À đấy em Dân nuôi hết. Thế dân nuôi thì họ đưa cho mình kiểu gì hả anh? À dân nuôi thế này à, tôi tôi nói cái chỗ này một chút à, rất cảm động đấy dạ. vì tôi tôi nghề của tôi là nghề trinh sát mà dạ. tôi dạ. rất chủ động à, khi tôi nhận nhiệm vụ xuống ấy, thì tôi có giấy giới thiệu của trung đoàn dạ. đến các huyện tôi có quyền như vậy liên hệ với ban kinh tế dạ. của các huyện để nhận tiền nhận lương thực để nuôi bộ đội dạ. Đấy và khi tôi gặp ba đồng chí cán bộ của huyện à, Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà thì các ông chí thông báo chữ ký của tôi cho các xã xã nào tôi đến cũng thể nhận được lương thực Được. Dạ. nhưng mà đấy nó chỉ là giai đoạn đầu thôi dạ. đấy đấy giai đoạn đầu thôi nhưng tôi biết là tình hình nó nó rất khó khăn Được. Dạ. cho nên là tôi tôi xin hơi nhiều hơi thừa tôi mới đưa vào các cái thùng đạn đại liên của Mỹ ấy, vâng. tôi thả xuống dưới các hồ ao ấy. Ừ. đóng lại tôi thả ở dưới đó và tôi lục tôi biết sẽ thiếu đạn đánh cho nên tôi lục các trận địa cũ mà anh em còn sót đạn lại ấy. tôi cũng làm như thế ừ. Đấy. cho nên là cái lực lượng của tôi có cái tự nhiên có cái gạo có cái gạo như vậy có cái đạn dự phòng ừ. cái thùng đại liên của nó khi mà đóng nó vào rồi thả ở dưới nước 6 tháng 3 tháng nước không vào được Đà. Dạ. đấy thế thì như quỹ hết thì mò này mà ăn nhưng mà cuối cùng nó cũng cạn Đà. Dạ. cuối cùng nó cũng hết đấy. cuối cùng hết thì chúng tôi làm thế nào ừ, đánh phục kích lấy đạn lấy súng nó đánh đấy là một nhá Đà. Dạ. cái thứ hai dân ý bây giờ người ta bị dồn hết ấp trên được rồi Đà. cơ sở bị phá hết rồi ban kinh tế đâu còn nữa đấy thế thì lúc bấy giờ cái giai đoạn cuối cùng ấy, thì dân dân họ họ làm thế này họ nuôi đây này đầu tiên thì họ mang cái vắt cơm to này họ đi làm đồng à. xong rồi họ chia nhau à. họ ừ. ăn ví dụ hai hoặc ba người ăn một vắt thôi còn lại họ rúi vào bụi à. thì đêm chúng tôi lại ra chúng tôi lấy chúng tôi ăn nhưng vì sao họ khôn hơn họ đấu tranh cho nên là buộc nó phải cho mang gạo ra ngoài đồng nấu à. thì họ có nấu đâu vâng. họ lại cũng giấu vào để chúng tôi ăn mà có cơ sở ngay trong ấp chiến lược ấy báo chúng tôi biết là những khu vực nào khu vực nào là dân ừ, giấu gạo rồi giấu ờ, thực phẩm để, à, dạ. để mà cho bộ đội không phải cho mình chúng tôi đâu nhé dạ. cả bộ đội địa phương cũng không không có mà ăn cũng vâng. phải vậy du kích cũng cũng phải như vậy vâng. đấy đấy là về về về cái cái cái dân người ta như thế chứ nếu không có dân thì chúng tôi không tồn tại được vâng. đấy, đấy về cái cái như vậy còn lại nếu có ai ốm đau bị thương thì cũng có thuốc tức là cũng bằng cách cung cấp theo theo kiểu ấy đấy, dạ. đấy dân người ta cung cấp đấy. Dạ. thế như vậy là gì tôi mới nghĩ bụng là nghĩ nghĩ lại cái thằng Mỹ với, với, với chính quyền Sài Gòn nó dùng cái chính sách tát nước bắt cá có nghĩa là có nghĩa là nó bốc hết dân ở trên đường rồi Được. Dạ. còn làng máng nó ủi hết Được. Dạ. nhưng mà cũng không làm sao ủi được hết lòng dân dạ. Đấy. họ ở trong góc chiến lược họ vẫn nuôi quân được mà Đấy. thì cái này phải nói là là, là uh, nhiều lúc nghĩ này chúng tôi rất cảm động đấy. Không có họ không sống được sau này đấy. anh có vâng. bao giờ quay lại cái khu vực đấy à tôi quay lại nhiều gặp lần những người ngày xưa tôi quay lại nhiều lần nhưng mà cũng rất là rất rất tiếc là những anh em du kích ừ, thương vong quá nhiều còn không nhiều dạ. gặp lại chỉ được 10 đồng chí dạ. cơ sở cách mạng cũng bị tàn sát và cũng cũng cũng cũng phải phải phải phải di chuyển cho nên cái số mà còn ở lại á, là cũng chỉ gặp được đôi ba cái cơ sở thôi dạ. đấy. Đấy. bây giờ à, còn không anh à, bây giờ dạ. còn còn còn một đấy dạ. hình như còn còn một còn một cơ sở tức là cái chị cái chị ờ, chị lấy rồi, chị kêu giấy, cái chị giấy kêu là ở ở trong cuốn hồi ký ấy, mà tôi tôi tôi cũng ờ, cũng muốn đến thăm lại có cái ảnh của chị ở trong đó Đấy. không biết dịp này có còn hay không Đấy. nhưng mà à, cách trước khi tôi viết cuốn hồi ký là chị vẫn còn đấy chị chị vẫn còn chị có ba người con thì lúc bấy giờ chị không những nấu nữa chúng tôi ăn chị còn những lúc mà địch nó càn quét ấy là chị thế này chị gánh một bên một đứa con một bên đứa con bé con con ấy một bên là đồ đạc chị gọi là đi chạy nhưng thực ra chị đi nắm tình hình à. Đấy cái cái cái chị kêu ấy dạ. bây giờ các cháu nó, nó lớn nó trưởng thành hết rồi dạ. còn đứa con gái lớn thì chị phải gửi ví dụ thế cho nên là là, là dân họ họ hoạt động nhiều cách Dạ. cung cấp tin tức này rồi uh, họ nuôi thương binh này rồi họ nuôi bộ đội nuôi du kích bằng cách đó dạ. dạ. à, người dân thì người ta cũng không biết mình là ai mà như các anh thì cũng không biết họ nhưng mà họ lại cái đấy em cho rằng là mạo hiểm ấy vâng. mạo hiểm cả tính mạng của mình cũng như gia đình mình vâng. để nuôi những người bộ đội mà mình không biết là ai thì à cái này cái này như vậy dân ở trong đó thì thì thì thì thì, thì họ sẵn sàng hy sinh đấy dạ. ừ. à, tôi kể một chút cái này do đồng chí đào công khoan đồng chí kể lại thôi dạ. cái đồng chí đào công khoan đấy là một đồng chí có kinh nghiệm hoạt động địch hậu mà yeah. thì tôi mới cài lại ở cái vùng bao la tức là cái vùng mà bắc sông bồ nó gần huế hơn đấy yeah. Dạ. chủ yếu để mà sâu chuỗi các cơ sở nắm tình hình yeah. Dạ. thế mà có một lần à, à, à, đồng chí khoan kể lại đấy tức là có một lần như vậy ở cái nhà của một cái bà mẹ bà cụ tên là bà bà tên là nấng dạ. đấy, ở cái làng Bona nhưng mà tôi về tìm lại bây giờ không được nữa vì tên tên ở đấy cái tên cúng cơm của họ là họ họ giấu biệt họ cứ gọi cái tên con chứ bây giờ người ta những người người ta không nhớ đó yeah. Dạ. đấy tức là khi mà nó càn ập đến mà đồng chí khoan không không chịu cho mình không không kịp cho mình mật ấy, yeah. Dạ. để giấu trong chùm giấu chùm giấu chùm yeah. Dạ. xong rồi ấy, là bà đậy cái mẹt lên rồi thế là cái bọn ờ, địa phương quân nó đến đi cản ấy là bà ấy bà ấy là cái hàng trên trong cái họ ở cái vùng đấy dạ. thế bà ấy cậy cái thế đó là bà ấy mắng như tắt nước vào mặt chúng nó cứ hỏi có việt cộng không là bà ấy bảo việt cộng đâu có việt cộng đây chúng mày chết không chúng mày nhanh chóng mà mà mà mà, mà về xong rồi làm bao nhiêu vợ con mày đừng có gây tội ác để bà ấy đuổi đấy nó chịu dạ. đấy cho nên là cuối cùng như vậy là cái đồng chí đào công khoan này là, là an toàn Đấy. sau đó thì mới là mới xuống hầm bí mật còn có một bà cụ nữa thì bà cụ này bà già hồi đấy đã già rồi dạ. hồi đấy đã 70 rồi dạ. thì bà ấy báo bà ấy dùng cái ngọn đèn bà ấy cứ báo báo cho bộ đội vượt qua cái đường ô tô mà từ xịa đi đi đi ăn lỗ đấy dạ. tức là bà mà cứ thắp đèn lên Đấy, thắp đèn sáng lên ấy dạ. thì là đi được dạ. Đấy, không có phục kích dạ. còn nếu mà bà ấy, không có đèn của bà ấy là có phục kích đấy, đấy. thế nhưng mà à, coi như là cứu cũng được nhiều người đấy yeah. cũng được nhiều người đấy mà bà ấy làm được việc này rất lâu nhé rất lâu cứ có địch phục kích là bà ấy tắt đi ngọn đèn đi còn nếu mà không không có bọn phục kích là bà thắp thắp ngọn đèn đó Đấy. chúng tôi lúc bấy giờ cũng không có điều kiện tiếp xúc nhiều nhưng mà lãnh đạo ở cái, cái xã phong nhiêu ấy người ta biết cái tín hiệu đó người ta báo chúng tôi để chúng tôi tránh có một lần chúng tôi là phải bí quá là cuối cùng phải vào tiếp cận với với cụ ấy tiếp cận với cụ để cụ cung cấp tình hình cho đấy yeah. Dạ. thì tôi cũng kể lại cái cái chuyện mà hôm tiếp cận cụ nhưng cũng chỉ tiếp cận với cụ được có một lần thôi yeah. Dạ. còn để giữ bí mật cho an toàn cho cụ yeah. Dạ. bí thì mình mình mình phải vào thế thôi yeah. đấy thì, thì dân họ có nhiều cách họ họ nuôi họ, họ, họ giúp họ cứu bộ đội yeah. đấy ừ, em thấy ở đây thì đúng là quân với dân thì như cá với nước ờ, nhưng mà đến bây giờ ấy, thì ờ, cái cuộc chiến thông tin bây giờ nó cũng khá quyết liệt anh ạ Vâng. thì ờ, có những cái thông tin từ ngày ấy nó dai dẳng sau đó thực ra thì ngày đấy cũng không có nhiều người tin nhưng mà đến bây giờ thì một cái quãng thời gian nhiều chục năm trôi qua các anh thì cũng lớn tuổi lại cũng không phải là những người thông thạo ở trên cái mặt trận này cho nên là những cái thông tin ví dụ như là à, bộ đội Huế à, bộ đội vào Huế sau đó là tàn sát nhân dân thảm sát mấy này kia các thứ thì có lúc nó rộ lên có lúc thì nó tạm ngưng lại nhưng nó vẫn cứ dai dẳng như thế thì em rất là muốn biết tâm trạng của các anh khi mà nghe những cái lời đồn như vậy thì cái suy nghĩ của những người bộ đội từng sống chiến đấu ở những cái vùng vùng đấy và được nhân dân nuôi dưỡng bảo vệ mình như vậy mà lại bây giờ lại nghe người ta đồn rằng là mình là người tàn sát nhân dân thì cái tâm trạng của cái suy nghĩ của các anh là như thế nào em thấy rất ít phản ứng trở lại của các cựu chiến binh nhà mình cái này nhá tôi nói như thế này sau khi mà hòa bình ấy Được. Dạ. thì tôi có xem một cái bộ phim của cái người Mỹ người ta dựng lên ấy Được. Dạ. ở Huế Được. Dạ. tôi thì lại rất là tiếc tức là tôi lại không là người trực tiếp đánh trong thành phố Huế Được. cho cái mục này tôi không trực tiếp để mà mà đấu tranh ờ, một cách như vậy là là nó gay gắt dạ. về cái này được dạ. nhưng mà bây giờ tôi mới nói thế này chúng tôi xuống tấn công năm mộ thân bằng vũ khí trên vai dạ. gạo trên vai đạn trên vai súng trên vai quần áo trên vai dạ. thế thì trên vai một con người mang được bao nhiêu dạ. đấy giỏi lắm mang được mấy băng băng đạn dạ. sau đó có được tiếp tế không có nhưng mà cũng của dân công trên vai không có dạ. được ô tô dạ. thế còn lực lượng vào huế của chúng tôi là bao nhiêu bốn trung đoàn chủ lực ừ, bốn trung đoàn chủ lực Đấy, là trung đoàn 90 trung đoàn 9 cũng đây có phiêu đấy yeah trung đoàn 8 của ma Minh Lan trung đoàn 6 của của của của của Huỳnh An dạ. ngoài ra còn nhiều đơn vị địa phương của đấy Được. Dạ. đấy đấy thế thì bây giờ nhà báo cứ hình dung vũ khối khí trên vai là có cái gì dạ. có đạn AK tức là đạn con nhá còn những cái người mà có súng lớn ấy tức là cao nhất là cối 82 mươi Vâng. thì chắc rằng như vậy là mang được mỗi người ba quả mà một cái tiểu đội khoảng 9 người được 27 quả DKZ vâng. cũng vậy còn tất cả đều mang được cái sẻng bằng cái hai mấy cái bàn tay này này vâng. để đào hầm vậy thì lấy đạn đâu mà phá hủy thành phố Huế vâng. không có cách gì phá hủy thành phố Huế được Đã. Dạ. Ờ, tôi nói thực với nhà báo vì tôi là con người đã từng trải trong chiến tranh khi đồng đội mình hy sinh trong thành phố huế những đồng chí nào may mắn lắm thì tìm được cái vườn của dân cái vườn hoa của dân ấy Đừng. Vâng. có đất để moi lên đặt đồng đội mình xuống Đừng. Vâng. còn những đồng chí nhiều đồng chí khác không may mắn thì phải đặt trên cái nền bê tông xong rồi lấy các cái gì đó phủ lên không đào được cái nền bê tông đào lên sao được nhưng mà trên cái cái cái cái bộ phim ấy nó kể là ông cộng sản là tàn sát tập thể chôn tập thể đào hố chôn đồng đội mình không đào được vì cái sẻng con cái này dạ. Đấy, thì làm sao mà mà mà chôn tập thể được đúng đấy cái cái này vì tôi không ở trong huế cho nên tôi tôi không lên tiếng trực tiếp được bởi vì nếu lên đến tiết nó, nó, nó, nó là anh có trong đó rồi anh biết nhưng mà nếu tôi tưởng tượng lại nó là như thế mà thực nó là như thế vâng. nghiên cứu một số tờ báo của Mỹ nghiên cứu cái hồi ký của McNamara hồi ký của Tổng thống Mỹ nó nói thế này lúc đầu quân giải phóng vào Huế Dạ. rất nhẹ nhàng chiếm Huế giữ Huế nguyên vẹn dạ. nhưng khi phản kích thì lúc đầu á, là chính ừ, quân đội Sài Gòn và quân đội Mỹ cũng muốn giữ cái thành phố Huế cho nó trọn vẹn vì nó có nhiều di tích vâng. nhưng mà để nếu mà giữ á, thì sẽ tổn thất binh lính của nó vâng. cho nên chính tổng thống Thiệu ra lệnh là dùng bất cứ phương tiện nào để chiếm lại Huế cho nó dùng cả bom cả pháo cả xe tăng vâng. cho nên là à, ông McNamara ông nói thẳng là cái sự dân chết chóc và thành phố bị phá hủy không tránh khỏi đấy vâng. nếu mà nhà báo mà có đọc cái hồi ký của McNamara ấy, vâng. sẽ có cái đoạn đó vâng. thế còn có một cái mục nữa thì tôi ở trong đó 10 năm tôi biết mà vâng. thì à, giữa nhân dân và trong đó có mối thù riêng dạ. Đấy, mối thù riêng bởi vì cái luật 10 năm 9 ấy luật 10 năm 9 thì nó nó kéo đi nó tàn sát khắp nơi mà dạ. thế thì đến khi mà quân giải phóng giải phóng Huế mà chiếm được hai những cái cái cái bọn ác ôn này nó lại vào trong thành phố vâng. thế thì ờ, thì, thì chắc rằng như vậy đến khi mà quân giải phóng người ta chiếm được thành phố hai năm ngày thì có một số người người ta người ta trả thù chăng người ta vào đấy ừ rồi đến khi mà quân đội Sài Gòn chiếm lại vào Huế thì cái dân kia lại trả thù ngược lại có khả năng có cái đó nữa thì cái này tôi tôi cũng đều đều đều trong suy nghĩ thôi dạ. vì tôi tôi là người năm sáu tám là đánh bên ngoài dạ. Đấy. chúng tôi đánh từ bờ bắc sông hương ở phía bắc huế trở ra dạ. cho nên là không ở trong thành phố thì tôi cũng có cái suy nghĩ như nhà báo hải yến ấy như vậy ấy, là cái lên tiếng của uh, các cựu chiến binh của mình ấy thì thì, thì nó chưa thật mạnh mẽ lắm vâng. thì lý do của nó thế này những cái người từng trải từng chiến đấu ở trong đó mà là những người chỉ huy có tầm ấy mất hết rồi Đã. Dạ. còn những cái anh em mà người ta còn ở đây cũng tham gia huế đấy Đã. Vâng. người ta chỉ là chiến sĩ thôi Đã. Dạ. Thì ở đâu người ta biết đấy thôi dạ. nó nó mà đấy rất là lâu đến mãi mãi mấy chục năm rồi bắt đầu nó mới đưa cái này ra Đã. chứ còn nếu nó đưa ngay hồi đầu thì chắc là đây là một cái cuộc đấu tranh lài nửa dạ. chứ không phải tự nhiên như thế này được dạ. thế nhưng mà mình xét về thực tế nó như vậy dạ. thì không thể thể có cái chuyện được dạ. đấy là nói về về ấy nha còn nếu nói về về về trách nhiệm của người lính tôi nói với à, nhà báo thế này quân giải phóng hay là anh em bộ đội chúng tôi không bao giờ tàn sát dân dạ. mà nói thật là đối tù binh còn đối xử tử tế dạ. không gọi là không bắn giết tù binh Đấy. khi đã bắt được rồi còn cái việc này nó là chiến tranh mà dạ. thì cho nên là cái cái cái cái tâm ở dưới chiến sĩ có khi nó bực mình hay như thế nào đấy nó đánh nó giết cái đó thì mình không không không thể nói được vâng. nhưng mà như như cái tầm chúng tôi rồi ấy, là khi tù binh về tay chúng tôi rồi không bao giờ bị bị bị bị tàn sát không bao giờ bị đánh đập mà đối xử tử tế Đấy. cái tàn phá đối với thành phố Huế thì bom đạn mình so với Mỹ thì mình chỉ là mũi thôi vâng. cho nên cái đấy thì cũng thể đổ cho mình được vâng, vâng. mà đổ thì nó buồn cười lắm vâng, vâng. và khi mà bom đạn nó đã phá cả nhà cả thành như thế nó làm sao tránh được người vâng vâng ờ, còn cái mà cái hố chôn tập thể ấy, vâng. thì như anh nói em nghĩ cũng là một cái cơ sở cũng rất là ấy bởi vì đã hố chôn tập thể thì không mấy khi đào được không không không lấy gì mà đào nó phải bằng cái thứ như là máy móc ấy xe ủi đất vâng, vâng nó phải dùng máy móc thì vâng. mình là không có rồi vâng vâng, vâng. nhưng em cũng có một cái nữa là một cái cơ sở là em cho rằng là trong cái lúc mà mình đấu tranh ở hội nghị Paris ấy vâng. thì nếu có câu chuyện đó chả bao giờ nó để im cả. ông Mỹ ông để im ông vâng, không vâng. sử dụng là một cái vũ khí vâng, vâng, vâng. kinh khủng đúng không anh vâng, vâng, vâng. thế cho nên đúng đấy. những cái câu chuyện chỉ có điều là em cũng rất là mong các cựu chiến binh các anh ví dụ như trong cái cuộc trao đổi này thì em mới thấy thêm một cái cơ sở anh đưa ra tức là bộ đội mình thì chỉ có một cái cái sẻng ngay vâng, đấy. đúng cái sẻng bằng thế này đấy Xô Trung bằng Quốc hai, bằng, bằng, cái bàn tay bé bé vâng, này, này. Vâng thì làm sao mà đào vì vác trên vai mà vâng rồi là lại những cái chỗ ngay đồng đội mình hy sinh còn không chôn cất được ờ, được như ý vâng. thì làm sao mà lại làm được những cái việc cái, cái căn cứ vào cái cơ sở đúng không ấy vâng. để mình ấy cho nên ờ, ờ, tôi cũng rất là mong những người đang theo dõi câu chuyện ở đây thì dù là bạn đã từng tin hay là chưa tin thì cũng thêm một cái cơ sở để mình tự phản bác lại mình hay là dùng để phản bác lại những cái luận điệu mà đó chỉ là một cái cách bôi nhỏ làm xấu đi cái cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam mà như quý vị và các bạn vừa theo dõi qua chia sẻ của Thiếu tướng Lê Huy Mai cái tình nghĩa của đồng bào đối với quân giải phóng miền Nam Việt Nam như vậy thì làm sao người chiến sĩ có thể đăng tay để tạo ra những cái mà nó không phải là bản chất của cuộc cách mạng và thưa quý vị và các bạn qua một cái buổi trao đổi ngắn ngủi với thiếu tướng thì tôi cũng nhìn nhận được hơn rất là nhiều vấn đề khi đọc qua mặc dù là chúng ta cũng đã qua hồi ký của ông để tới một cái mặt trận và tôi cũng rất là hy vọng rất là mong ờ, được sự giúp của thiếu tướng chúng ta sẽ tiếp tục đến với các nhân chứng trong những câu chuyện của ông kể cả quân đội hay là nhân dân và đặc biệt tôi cũng rất là muốn được uh, quý vị và các bạn theo dõi chương trình đặc biệt là ở cái vùng mặt trận mà thiếu tướng lê huy mai chia sẻ để chúng ta có cái tiếng nói với cộng đồng với nhân dân chia sẻ về cuộc kháng chiến hy sinh gian khổ và cái tình cảm cao đẹp của người lính với người dân trong một cái giai đoạn À, để bảo vệ sự trong sáng của cuộc cách mạng chính nghĩa của chúng ta à, quý vị và các bạn thì cũng có nghe rằng là à, trong quá trình trao đổi thì à, thiếu tướng lê huy mai có dùng từ quân đội à, việt nam cộng hòa hay là quân đội sài gòn chứ không dùng từ ngụy à, tôi trân trọng điều này bởi vì người biết tôn trọng kẻ thù của mình đặc biệt khi họ đã thua thì đó là người rất tự trọng và em à, rất cảm ơn anh nếu Đấy. Dạ. như anh có thêm vài câu nữa chia sẻ với đặc biệt là thế hệ tương lai của chúng ta Vâng. À, trước hết tôi xin à, cảm ơn nhà báo Hải Yến à, à, đã đã à, hỏi những câu hỏi nó gợi lại những kỷ niệm những năm xưa trong thời chiến tranh Trung Mỹ. Dạ. À, thế thì như vậy thế hệ chúng tôi là thế hệ chống Mỹ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Yeah. Dạ. Bây giờ đất nước hòa bình. Yeah. Dạ. Có nhiều người nói rằng nếu mà có giặc ngoại xâm đến thì bây giờ gay go lắm. Yeah. Dạ. Nhưng riêng tôi tôi không tin như vậy. Yeah. Và tôi tin rằng nếu có giặc ngoại xâm đến thì ý chí của dân tộc Việt Nam nói chung và tinh thần của những lớp thanh niên trẻ Đã. Dạ. của chúng ta cũng không thua kém cái nứa của chúng tôi Đã. Dạ. vẫn vững vàng vẫn sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình Đã. Dạ. để đuổi ngoại xâm để bảo vệ đất nước để xây dựng đất nước này mãi mãi thống nhất hòa bình và mạnh lên ngang tầm với thế giới Đấy, tôi mong như vậy mà chắc rằng sẽ được như vậy dạ. à, xin cảm ơn nhà báo ờ, dạ vâng là em thì cũng ờ, rất cảm ơn anh và em cũng còn hy vọng nữa rằng là sẽ không có kẻ nào dám dù có muốn đặt chân lên một lần nữa xâm lược Việt Nam ừ. và để con cháu mình nó không phải đánh nhau nữa là tôi tin là như vậy dạ. bởi vì như vậy ý chí của dân tộc ta tuyệt vời dạ